Nhận định thị trường tuần ngày mùng từ ngày mùng 7 cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết ạ, thì tuần qua một tuần tăng giá rất là mạnh mẽ của cậu vàng. À, cậu vàng trong tuần thì có 4 phiên tăng. Trong đó có 3 phiên tăng mạnh. À, ở giữa là một phiên giảm giá vào à, ngày giữa tuần thứ tư. Có thể nói là tuần qua là một tuần bứt phá rất là mạnh mẽ cậu vàng đã chinh phục hoàn toàn ngưỡng 1900 à, test lại vùng đỉnh cao tuần trước là 1971 và tuần tới hứa hẹn sẽ là một tuần tiếp tục bứt phá cậu vàng sẽ chinh phục ngưỡng 2.000 điểm. Có thể nói xu hướng tăng giá của cậu vàng được ủng hộ rất là mạnh mẽ bởi thông tin ờ, căng thẳng địa chính trị. Ờ, cái việc Nga và Ukraine đã bước vào hai vòng đàm phán và không đạt kết quả gì À, cuộc chiến tranh này thì cũng đã kéo dài ngày hôm nay là đến ngày thứ 11 rồi. Như trước đó tôi vẫn dự kiến thì cuộc chiến tranh sẽ kéo dài đâu đó tầm trên dưới 2 tuần. Như vậy tuần này sẽ là một tuần nó rất là then chốt và nếu không có gì bất ngờ thì rất có thể Nga sẽ chiếm ưu thế trên chiến trường và sẽ có một cuộc đàm phán nó khá là toàn diện. Sẽ có một cái gì đó nó thay đổi trên ờ, chiến trường À, nói chung là về thông tin chiến tranh thì chúng ta không thể dự kiến được bởi vì trên chiến trường thì nó rất là phức tạp. Tuy nhiên cái việc ờ, kéo dài cái cuộc chiến tranh này thì tất nhiên là Nga cũng không mong muốn vì Nga muốn sớm giành ưu thế và áp đặt được cái ảnh hưởng của mình lên Ukraine. Nhưng mà chính phủ Ukraine hiện tại đang chống đỡ rất là kiên cường ngoài dự kiến của Nga. Đấy. Do vậy là có thể cuộc chiến sẽ kéo dài hơn một chút. Nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn thiên về cái khả năng là à, cuộc chiến sẽ kéo dài 15-20 ngày thôi. Như vậy cuối tuần sau hoặc là đầu tuần tới thì cuộc chiến sẽ tạm tạm tạm tạm chấm dứt và có thể sẽ Nga và Ukraine sẽ đạt được một cái thỏa thuận nhất định nào đó. Tất nhiên là tạm chấm dứt về mặt uh, xung đột vũ lực thôi, chứ còn về mặt kinh tế thì uh, nó nó nó nó sẽ kéo rất dài cái hệ lụy này châu Âu, Nga, Mỹ sẽ đáp trả nhau những đòn trừng phạt về kinh tế, về thương mại và nó sẽ làm cho cái ờ, tăng trưởng toàn cầu sẽ bị chậm lại và những cái biến động chính trị nó sẽ khó lường hơn rất là nhiều. À, tuần qua xét về góc độ thông tin kinh tế thì chúng ta cũng có khá nhiều tin trong tuần qua. À, ngày thứ hai chúng ta không có tin gì à, ngày thứ ba ngày thứ ba tuần qua thì chúng ta cũng không có thông tin mạnh nhưng mà thông tin tuần qua ngày thứ tư chúng ta biết là cái uh, uh, bảng lương phi nông nghiệp khảo sát bởi tạp chí ADP rất là tốt 145 147.000 việc làm cao hơn cái mức uh, trăm, uh, 378.000 việc làm của các chuyên gia dự kiến và bên cạnh đó Chủ tịch Fed điều trần Chúng ta biết là việc uh, ờ, Fed điều trần trước uh, uh, Hạ viện thì chỉ tuần qua Fed điều trần hai cuộc họp trước Hạ viện và trước Thượng viện và Chủ tịch Fed cũng nói khá là rõ cái quan điểm của Fed tức là hiện nay lạm phát đang biến động nó rất là bất ổn và khó lường đặc biệt là ảnh hưởng thêm cái cuộc chiến của Nga và Ukraine thứ hai là Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 3 chắc chắn luôn đấy và đang dự kiến là sẽ chỉ tăng 0,25% chứ sẽ không tăng 0,5% như ờ, giới đầu tư đang kỳ vọng. Tuy nhiên, Fed cũng có nói là sẽ không loại trừ khả năng nếu mà uh, lạm phát tiếp tục diễn biến cao thì Fed sẽ siết đẩy nhanh hơn tốc độ tăng lãi suất và có thể có nhiều hơn một lần tăng 0,5. Đấy. Tức là Fed không nói rõ là sẽ tăng 0,5 trong lần này nhưng cũng đã đề cập đến việc tăng 0,5 và cũng có thể nhiều hơn một lần chứ không phải là một lần 0,5 đâu Đấy. bên cạnh đó thì việc các ờ, chủ tịch Fed ờ, thành viên khác cũng phát biểu rất rõ là Fed sẽ phải hành động nhanh hơn và mạnh hơn cái việc nâng lãi suất sẽ nhanh hơn dự kiến và có một số thành viên uh, Fed cũng nói đến cái việc Fed sẽ muốn bình thường hóa chính sách tiền tệ vào cuối năm nay tức là rơi Fed thì dự kiến là chính sách tiền tệ của Fed là được ở trạng thái trung lập. Tức là vào lãi suất uh, cơ bản được đưa về mức 2,25 đến 2,5%. Đó. Thì tất nhiên là đa các chủ tịch Fed thì vẫn khá là thận trọng. Trong phát biểu có một vài chủ tịch Fed thì khá là diều hâu thôi. Tuy nhiên cá nhân tôi thì dự đoán là trong năm nay thì chính sách tiền tệ của Fed chưa đưa được về trạng thái trung lập. Nhiều khả năng sẽ đâu đó dừng ở mức 1,5 đến 2%. Còn về trạng thái trung lập 2,5% thì chắc là tầm giữa năm sau. Và chắc chắn là sẽ đợt tới cá nhân tôi thì dự đoán Fed sẽ phải đưa chính sách tiền tệ thắt chặt mạnh hơn trung lập cơ. Tức là lãi suất của Fed đâu đó phải rơi vào sẽ vượt 2,5% trong năm 2023. Còn 3% hay 4% thì chưa biết vì tình hình kinh tế nó còn rất dài phía trước. Chúng ta nên xác định 3 tháng, 6 tháng một lần thôi bởi vì chúng ta biết là ngay cả Fed cũng vậy. Bây giờ Fed ừ, đưa ra nhận định về kinh tế dài có chính xác đâu. Việc Fed nhận định lạm phát tạm thời sẽ đi xuống hay là trước đó Fed bảo là 2024 mới nâng lãi suất nhưng bây giờ từ 2022 thôi. Thế nên dài quá cũng không chính xác. Ngay cả người lái thuyền còn không chính xác được thì chúng ta là những người đưa ra những nhận định dựa trên những dữ liệu kinh tế và cái phán đoán cá nhân mình thì xa quá nó cũng không chính xác cá nhân tôi thì đánh giá là Fed nâng lãi suất 0,25% tháng 3 nói chung là hơi thấp hơn kỳ vọng một chút đấy và nhưng mà cái điều tôi chờ đợi hơn cả sẽ là cái việc Fed đưa ra bàn về việc thu hẹp QE chúng ta biết việc uh, mua trái phiếu thì kết thúc rồi hết tháng 3 này kết thúc rồi bây giờ Fed sẽ bàn về việc thu hẹp QE tức là bắt đầu bán trái ngược trái phiếu ra và hút tiền về như thế nào và nó sẽ được công bố trong biên bản cuộc họp thì có thể nó sẽ gây xáo trộn trên thị trường. Đó là cuộc họp uh, diễn ra vào giữa tuần sau cơ, chứ tuần này thì chưa có nhé. Tâm điểm tuần này sẽ thông tin lạm phát thôi. À, tuần trước thì vào ngày thứ tư thì chúng ta cũng có thông tin đáng chú ý đó là Ngân hàng Trung ương Canada tiếp bước các ngân hàng trung ương ờ, khác là cũng đã chính thức nâng lãi suất lần đầu tiên từ 0,25 đến ờ, lên đến 0,5%. Có thể nói hiện nay là ngân hàng Anh, ngân hàng Canada, ngân hàng New Zealand là tăng lãi suất rồi. À, trong các uh, thị trường lớn đấy ạ, Mỹ thì tháng 3 sẽ tăng lãi suất rồi, tháng này chắc chắn tăng lãi suất rồi. Như vậy chúng ta chỉ còn ngân hàng trung ương uh, Australia, Nhật Bản và châu Âu là chưa tăng lãi suất thôi. À, ngày thứ năm thì cũng là chủ tịch Fed điều Trần Tức Thượng Viện thì nó cũng không thay đổi gì về cái nội dung so với Hạ Viện cả. Fed vẫn ta chủ tịch Fed vẫn tái khẳng định cái việc uh, lạm phát đang cao và thừa nhận là Fed đã sai khi đánh giá về cái lạm phát tạm thời cũng như là ờ, có nói đến việc uh, tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay và bàn về việc thu hẹp bảng cân đối. À, tuy nhiên có một điểm đáng lưu ý là chủ tịch Fed có nói là Fed kỳ vọng là sẽ 3 năm mới bình thường hóa chính sách tiền tệ chính sách à, bảng cân đối kế toán bình thường hóa thì tôi cũng không biết là cái việc bình thường hóa của Fed là sẽ dừng bảng cân đối ở đâu. Hiện nay chúng ta biết là bảng cân đối của Fed là hơn 9 ngàn đấy Cái này chúng ta phải chờ thêm những cuộc họp tới ừ, sẽ ghi cụ thể hơn trong biên bản cuộc họp chúng ta mới biết được. À, vào ngày thứ năm thì cái chỉ số ờ, PMI IFN à, khối dịch vụ thì lại giảm giảm khá là mạnh nhá kỳ trước thì là 59,9 kỳ này dự kiến là sẽ tăng nhẹ lên 61,2 thực tế lại giảm xuống 56,6 điều này tất nhiên là nó vẫn đang ở trạng thái mở rộng cho thấy là cái mức độ mở rộng nó chậm hơn chậm hơn dự kiến rất là nhiều thu hẹp hơn đấy ạ và tâm điểm tuần qua chính là ngày thứ sáu à, tuần qua thì tâm điểm là ngày thứ sáu thì cái việc uh, thu nhập theo giờ của người lao động thì lại không tăng các bạn nhé dự kiến là tăng 0,5% nhưng thực tế thì không tăng Đó, điều này nó cho thấy là các doanh nghiệp đang ờ, khá là thận trọng trong việc tăng lương cho người lao động vì cái tình hình lạm phát nhưng mà tình hình ờ, rủi ro về địa chính trị nó ảnh hưởng đến nền kinh tế có thể là tăng trưởng chậm thậm chí là suy thoái à, bảng lương phi nông nghiệp thì rất là tốt à, có 678.000 việc làm được tạo mới vượt rất xa kỳ vọng 400.000 việc làm và tỷ lệ thất nghiệp cũng rất là tốt tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,8% đây là một trong những tỷ lệ thất nghiệp tốt nhất trong nhiều năm nay nó chỉ sau mỗi trước đợt Covid là lúc đấy có thời điểm tỷ lệ thất nghiệp chạm xuống 3,5 nhưng con số 3,8% đã là một con số gần như toàn dụng lao động rồi bởi vì chúng ta biết là khi Covid xảy ra thì tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ nhảy vọt lên gần 15% mà bây giờ xuống được đến 3,8% rất là thành công à, đó là toàn bộ thông tin tuần qua thông tin tuần qua thì ờ, ủng hộ cho đồng đô la tăng giá rất là mạnh mẽ chúng ta có thể nhìn thấy DG đây một tuần bứt phá ngoạn mục luôn vượt xa vùng 97 lên đến vùng 98 năm rồi Đấy, với ờ, một xu hướng tăng giá của DG thì sẽ tiếp tục thôi không có gì thay đổi cả và à, đích đến tiếp theo của DG tuần tới sẽ là chinh phục ngưỡng 100, ờ, 105. Đây sẽ đi tiếp theo của DXY trong 1 2 tuần tới. À, vào tuần tới thị trường của chúng ta ngày thứ hai sẽ không có thông tin gì uh, kinh tế quan trọng cả ngày thứ ba cũng sẽ không có thông tin kinh tế quan trọng như vậy thị trường sẽ tiếp tục phản ánh thông tin kinh tế tuần trước à, vào ngày thứ tư vào ngày thứ tư thì chúng ta có thông tin dự trữ dầu thô à, lãi suất 10 năm của Mỹ à, và tâm điểm sẽ là vào ngày thứ năm ngày thứ năm thì à, buổi chiều chúng ta có cuộc họp của EU nó có thể đưa ra những cái gợi ý về cái quyết sách của EU và có thể đề cập đến việc EU sẽ tăng lãi suất hay không và tăng khi nào đấy và buổi tối thì tâm điểm của chúng ta chính là CPI của Mỹ. CPI thì các chuyên gia vẫn dự đoán kỳ này tiếp tục tăng rất là mạnh 0,8% và nếu thực tế mà nó tăng 0,8 thì nó sẽ đưa CPI của Mỹ lập đỉnh tiếp tục lập đỉnh là sẽ rơi vào 7,8 à, đến 8%. Đấy, có CPI cũng dự kiến là tăng 0,5%. À, ờ, như vậy thì tâm điểm ngày thứ năm chúng ta sẽ chờ đợi thông tin CPI xem. Bởi vì bây giờ chúng ta biết là quyết sách của Fed xoay quanh rất lớn xoay quanh cái CPI này và nếu CPI tiếp tục lập đỉnh thì có thể Fed sẽ cuộc họp tháng 3 thì nhiều khả năng nó sẽ không thay đổi nhiều về chính sách nhưng khi Fed tiếp tục theo dõi vào tháng 5 cuộc họp tháng 5 lại có thể đưa ra những cái quyết sách mới à, thắt chặt mạnh hơn cũng nên vào ngày thứ sáu ngày thứ sáu thì uh, chúng ta cũng có thông tin về niềm tin tiêu dùng thôi như vậy là tâm điểm tuần sau là sẽ là lạm phát vào ngày thứ năm nhé thì tại ngày thứ năm ờ, tâm điểm lạm phát sẽ cho chúng ta cái nhìn nó rõ hơn về cái ờ, chính sách của Fed học trong tuần sau nữa có thể nói tuần qua cậu vàng tăng rất là bứt phá dầu tiếp tục bứt phá Đấy. BTC thì ờ, đi ngang như chúng ta dự kiến thôi xoay quanh trục 40 đúng không ạ à, BTC đã lên sát vùng bán của chúng ta rồi chúng ta bán 46 cộng trừ à, thì BTC cũng đã lên đến uh, ờ, 453 Đấy, sát đến vùng bán tất nhiên là nó luôn có sai số thì nếu mà bạn nào bán sớm hoặc khi nó có tín hiệu đảo chiều này khá là gió trên đến daily thì các bạn có thể bán thì chúng ta cũng ăn được một cầu ờ, quay trở về 40 ngàn quan điểm tôi thì BTC vẫn tiếp tục đi ngang thôi chưa có gì bứt phá cả à, Dow Jones thì uh, tuần qua đi ngang chưa không phục hồi lên 35.000 như chúng ta kỳ vọng Nasdaq cũng vậy chưa phục hồi lên được vùng bán của chúng ta à, DI thì tăng giá rất mạnh đây là một cái bất ngờ khi mà ừ, à, các chỉ báo kinh tế rất là tốt Tuy nhiên đô la index được hỗ trợ bởi cái quan điểm cứng rắn của Fed Tức là Fed có đề cập à, đến việc à, chắc chắn tăng lãi suất tháng 3 Và sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán ờ, Trong thời gian tới cũng như Fed có đề cập là sẽ tăng lãi suất nhiều lần trong năm nay Thì nó hỗ trợ cho đô la tăng giá còn một ờ, phần lý do nữa theo tôi cái việc đô la mạnh lên nữa đó là do thị trường hàng hóa tăng giá rất là mạnh nên cầu đô la nó tăng. Chúng ta biết là khi mà thị trường tăng giá, hàng hóa tăng giá mạnh thì mọi người sẽ cần nhiều đô la hơn để mua mua cần nhiều đô la hơn để mua sắm nhập khẩu à, nguyên liệu đầu vào. Đấy thì rõ ràng là lúc đó cầu đô la tăng lên thì cái xu hướng uh, mạnh lên của đồng đô la nó sẽ thấy rõ hơn à, đó là thông tin nhé còn bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích uh, chi tiết từng mã sản phẩm một và chúng ta sẽ đưa ra cái uh, định hướng đầu tư tuần tới Trước là cậu vàng, chúng ta nhìn thấy cậu vàng đang áp chen khá là rõ. Khi cậu vàng phá vùng chen ở 18 5x thì tôi đã nhận định khá rõ là vàng đã phá chen rồi. Và lúc đó là xu hướng chúng ta là chỉ có canh mua lên thôi. Nhưng tuần qua thì chúng ta mua không thành công bởi vì chúng ta kỳ vọng cậu vàng test lại chen một lần nữa nhưng mà cậu vàng thực tế không test cậu vàng mở cửa ở vùng 1890 sau đó tăng luôn tăng cả tuần như vậy xuống tuần tới làm nào xuống tuần tới tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ canh mua lên thôi đây chúng ta nhìn cậu vàng đang tăng rất là mạnh mẽ đây Đấy, 1 2 3 4 5 5 tuần tăng liên tiếp rồi rất là mạnh luôn xét về chart uh, tháng Tháng thì cậu vàng có hai tháng tăng liên tiếp rất là mạnh. À, tuần vàng có 5 tuần tăng liên tiếp. Như vậy chưa chắc tuần tới vàng sẽ đóng cửa tăng đâu. Trong tuần vàng sẽ tăng. Đương nhiên. Nhưng mà có thể vàng sẽ đạt đỉnh trên 2.000 và đảo chiều cũng nên. À, mốc của vàng hướng đến đương nhiên là sẽ hướng đến chinh phục cái ngưỡng 2074 này đây. Trước đó thiết lập rồi. 2075 tuần tới như vậy xu hướng tuần tới của chúng ta sẽ canh mua lên nhé chúng ta mua tại đâu đấy mới là vấn đề đây chúng ta nhìn hiện nay cậu vàng đang có một cái chen và chúng ta sẽ canh mua theo cái chen line này hy vọng là cậu vàng điều chỉnh điều chỉnh để chúng ta có điểm vàng thế thôi à, chúng ta nhìn trên chat ngắn hơn đi H1 thì chúng ta thấy là hiện nay là MA200 đang hỗ trợ cho cậu vàng mỗi lần cậu vàng test về MA200 thì đều đi lên như vậy tuần tới chúng ta cũng sẽ canh mua theo MA200 trên H1 hiện nay MA200 H1 đang dừng ở 1919 khi giá tăng thì MA200 tiếp tục kéo lên chúng ta sẽ men theo cái trend này như vậy cái khu vực mua chúng ta sẽ là 1920 1925 đấy chúng ta dừng lỗ khi phá qua trend và phá qua cái đáy điều chỉnh lần trước 1914 ở giữa tuần như vậy chúng ta dừng lỗ 1910 Đấy, mua 19 20 25 đó khu vực chúng ta canh mua còn chốt lời sao chốt lời ngắn nhất chúng ta chốt tại cái đỉnh cũ này này 1975 còn quan điểm tôi thì chúng ta nên đợi 2000 hoặc trên 2000 thì chốt thậm chí chúng ta có thể kỳ vọng vào vùng 2075 như vậy đây sẽ là một mức bứt phá rất là mạnh nếu cậu vàng điều chỉnh còn trường hợp ngược lại cậu vàng không điều chỉnh về đây làm nào khó nói chung là khó Tuy nhiên chúng ta có một cái khu vực đỉnh mà cậu vàng có thể test lại gần nhất chúng ta có thể canh mua ngay trong đầu tuần tới nếu cậu vàng test về nhé. Đó là khu vực đáy của năm farm tuần trước. Chúng ta biết là năm farm tuần trước thì khi ra thông tin đây khi ra thông tin bảng lương phi nông nghiệp rất là tốt đúng không ạ khi ra thông tin bảng lương phi nông nghiệp rất là tốt thì cậu vàng của chúng ta nhanh chóng điều chỉnh tuy nhiên sau đó cậu vàng mới lấy lại đà tăng đây khi ra bảng lương phi nông nghiệp rất tốt và tỷ lệ rất là tốt. Bình thường khi mà bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ tốt này đô la tăng giá vàng sẽ giảm. Hôm đó đô la tăng giá rất là mạnh. Đây phiên thứ sáu đô la tăng giá rất là mạnh. Đấy chúng ta nhìn thấy đô la bứt phá rất là mạnh luôn. Còn tạo gáp luôn ạ. Đấy, từ 977 lên cao nhất đến 988 trước khi đóng cửa 985. Đô la vẫn tăng giá rất là mạnh. Nhưng cậu vàng chỉ điều chỉnh trong phiên sau đó cậu vàng cậu vàng có điều chỉnh về đến đáy 1943 à, sau đó lại bứt phá rất mạnh và đóng cửa cao nhất phiên 1970 như vậy chúng ta kỳ vọng tuần tới nếu cậu vàng đầu tuần mà điều chỉnh về khu vực này 1845 1850 chúng ta à 1945 1950 chúng ta mua lên nhé Chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy này, dưới đáy 1940 này. Đó, thì chúng ta dừng lỗ 1938 đi. Tức là chúng ta mua ở vùng 4550 dừng lỗ 38. Chốt lời chúng ta hướng đến 70, đấy là chiến lược ngắn ngay phiên đầu tuần. Đây là với điều kiện nếu cậu vàng điều chỉnh nhé. Còn cậu vàng không điều chỉnh thì không thể nói được. Hoặc là nếu cậu vàng nhảy gáp ờ, đầu tuần ờ, có thể còn trường ngược lại thì chúng ta cứ canh mua lên thôi. Chúng ta mua lên men theo cái chen ờ, và cái MA200 của H1 này. Đấy. Nói chung là chiến lược hiện tại chúng ta chỉ mua lên thôi. Chúng ta chỉ có thể canh bán xuống khi nào? Khi vàng test lại cái đỉnh 2075. Chúng ta lưu ý nhá. 2070 2075 khu vực đó là khu vực chúng ta có thể canh bán xuống. Nếu vàng test lên đến đó. Đấy. Và các bạn nên nhớ là nếu mà khi chúng ta đón đỉnh thì thời điểm hiện tại thì vì giá nó rất là rộng, biên độ rất là rộng. Do vậy dừng lỗ chúng ta phải vào 1%. 1% giá tức là phải là 20 đô nhé ờ, đây là trường hợp đón đỉnh đấy các bạn lưu ý điều đó bởi vì nếu tại đó mà vàng điều chỉnh thì phải điều chỉnh tầm 70 100 đô thì chúng ta dừng lỗ 20 đô là bình thường hơn tỷ lệ chốt lời thông thường tỷ lệ uh, 12 13 là lý tưởng rồi còn cao hơn thì nó là quá tuyệt vời tức là tỷ lệ dừng lỗ và chốt lời chúng ta dừng lỗ 20 đô chốt lời 40 đến 80 60 đô là là ok rồi còn cao hơn nữa nó nó là rất tốt còn đối với chen ờ, mua xuống này thì nó là rất tốt nếu chúng ta mua được. Vùng 920, 925 chúng ta chỉ dừng lỗ 1910 thôi. Nhưng chốt lời chúng ta mở rộng hàng trăm đô cơ. Đấy là với điều kiện nếu có vàng điều chỉnh. Còn cầu vàng không điều chỉnh thì chịu thôi. Không điều chỉnh chúng ta ngồi ngoài xem thôi. <laughs> Còn nếu mà có những chiến lược mua trong ngày tôi sẽ update. Tuần qua do cái thông tin địa chính trị nó biến động khá là mạnh. Đó. Nên tôi cũng ờ, không không update ờ, chiến lược ngày được bởi vì giá vàng cũng tăng vượt kỳ vọng vì tôi kỳ vọng giá vàng đi xuống để chúng ta mua trước khi tăng thôi nhưng giá tăng luôn rõ ràng không vào được à còn trên thị trường thế nhá tôi lưu ý có một số bạn rất là sân si cái việc đúng hay sai tôi nói với các bạn nhé khi chúng ta nhận định là chúng ta đưa quan điểm cá nhân quan điểm cá nhân của chúng ta có thể đúng có thể sai đúng ạ rất là bình thường thôi trên thị trường chỉ có duy nhất một người đúng đó là ngài thị trường đúng thôi còn đối với những người đầu tư như chúng ta bạn có giỏi mấy thì giỏi bạn nhận định vẫn là lúc đúng lúc sai đấy là bình thường điều quan trọng nhất của bạn là khi bạn đúng bạn kiếm được bao nhiêu tiền và khi bạn sai bạn mất bao nhiêu làm sao khi chúng ta đúng chúng ta kiếm được nhiều và khi chúng ta sai chúng ta dừng lỗ ít thế thôi còn trong đầu tư các bạn đừng sân si cái việc uh, uh, chiến lược của chúng ta tuần này đúng tuần kia sai chúng ta đúng cũng là bình thường và sai cũng chả có gì là bất thường cả đấy các bạn lưu ý nhé còn đưa quan điểm là tôi đưa quan điểm cá nhân của tôi cho các bạn có thêm cái ờ, thông tin có thêm cái, cái góc nhìn để đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn tôi có thu phí các bạn đâu mà kể cả tôi thu phí nhưng mà các bạn phải hiểu là đúng sai là bình thường mà trên thị trường mà nó là rất bình thường có nhiều bạn rất là buồn cười nhá à, chỉ chờ trong tuần nào tôi nhận định mà không được đúng bát và là bắt đầu vào ném đá thật sự tôi nói với các bạn chứ tôi sai là bình thường có gì đâu người thường mà ờ, thần tiên vẫn sai là bình thường nói gì chuyện tôi nên các bạn lưu ý nhé còn chúng ta không có điểm vào không có điểm vào thì thôi các bạn không giao dịch đâu có mất tiền đâu đó là đối với vàng còn đối với dầu thì sao dầu thì tuần qua bứt phá rất là mạnh mẽ chiến lược bán của chúng ta không thành công chúng ta dừng lỗ đúng dừng lỗ dừng lỗ hai đô chả vấn đề gì cả đó Việc dầu đóng cửa tuần rất là mạnh mẽ 4 tuần tăng rồi Như vậy kỳ vọng dầu sẽ có một tuần À 4 tháng tăng liên tiếp rồi Rất là mạnh mẽ luôn à, Còn xét về tuần Thì dầu tuần qua là một tuần tăng rất là mạnh mẽ Như vậy nếu tuần tới dầu tiếp tục tăng tốc Khi chiến tranh leo thang lên đỉnh Thì hoàn toàn dầu có thể test về cái đỉnh lịch sử Và khi chạm đỉnh lịch sử Thì đương nhiên là nó sẽ điều chỉnh Đấy là bình thường Do vậy tuần tới à, dầu thì hiện tại tôi không khuyến nghị quý vị mua bởi vì nó ở vùng giá nó rất là khó tức là nó có thể đảo chiều bất cứ lúc nào tuy nhiên bán thì chúng ta cũng không bán được nhá chưa có cái tín hiệu nào cả có lẽ chúng ta nên chờ ít nhất là một cây nến H4 có tín hiệu đảo chiều pin 3 đảo chiều hoặc là daily hoặc là D1 tùy theo chúng ta đánh theo khung giờ nào hoặc là chúng ta chờ giá dầu à, test lại đỉnh cũ đây vùng 45 46 Đấy, nếu mà giá dầu test được khu vực này 45 47 chúng ta hoàn toàn có thể bán dừng lỗ trên 50, 150 đấy là bình thường. Vì nếu mà dầu test khu vực này thì việc nó quay trở lại 100 thậm chí là sâu hơn rất là bình thường. Đây chúng ta có thể nhìn. Đấy, theo chart tháng đây thì chúng ta thấy là hai lần trước đó mỗi khi dầu tăng tốc mạnh sau đó dầu đều trở về điểm xuất phát thậm chí dưới điểm xuất phát. Đấy. Năm 2008 đây Dầu bắt đầu tăng tốc từ vùng 86 lên đến vùng 147, ờ, sau đó lao dốc rất mạnh về tận 34. Đấy. Năm 2011 ờ, dầu cũng tăng tốc từ cái khu vực 71 lên đến 115, sau đó lại giảm rất mạnh về 75. Do vậy, năm nay của chúng ta cũng chả có gì ngoại lệ cả. Dầu bắt đầu tăng tốc rất là mạnh ở vùng 64, đúng không ạ? Hiện nay thì dầu 115 rồi. Đấy, tôi tôi kỳ vọng dầu quay trở lại vùng 145 147 cơ. Nhưng sau đó thì dầu cũng sẽ test trở lại MA 200 thôi ở vùng 70. Do vậy, ở thời điểm này mua thì các bạn có thể đánh chết đinh ngắn hạn thôi và các bạn nhớ dừng lỗ vào còn đâu tôi tôi không khuyến nghị mua ở thời điểm hiện tại mà tôi tôi chờ xem dầu tăng tốc đến đâu khi nó kết thúc tăng tốc và nó dừng đà tăng tốc thì chúng ta nếu có tín hiệu bán xuống thì chúng ta mới bán không thôi chứ còn mua thì chúng ta sẽ đợi dịp khác để mua không phải dịp này Đó. khi nó đã khi mà nó đã điên rồi thì chúng ta không đo được độ điên đâu nhưng tốt nhất là chúng ta cũng không nhảy vào vì gì chúng ta biết là uh, lên thang bộ xuống thang máy lúc đến giai đoạn mà tăng tốc sốc rồi thì nó rất là khó để có điểm vào do vậy chúng ta hết sức lưu ý nhá đối với dầu thì tôi khuyến nghị tuần tới là chúng ta chú ý chờ vùng tăng tốc của dầu thôi chứ chúng ta không bán được nữa ít nhất là chúng ta chờ quan sát cái động thái của dầu khi nó test đến vùng 104x ờ, này 14x này xem là nó có dấu hiệu đảo chiều thì chúng ta tham gia bán xuống không thì thôi mua lên thì không nhá mua lên thì khó lắm à có một điểm mua lên nếu mà dầu test trở lại 100 nhá thì chúng ta mua lên được các bạn lưu ý nhé rồi Cá nhân tôi đánh giá là nếu dầu test trở lại 100 thì chúng ta mua lên được. Không có vấn đề gì cả. À, hoặc là trường hợp lý tưởng là dầu có thể test về tầm 9x. Chúng ta sẽ có hai điểm mua lên nhé. Một là dầu test về vùng 99100 chúng ta mua lên thì chúng ta dừng lỗ hai giá 97. Đấy. Còn chốt lời 115. Vùng thứ hai nữa là vùng 90, 92. Nếu dầu test về đây chúng ta mua lên, chúng ta dừng lỗ 87 uh, chốt lời hướng lên 110 đó tức là chúng ta có hai vùng mua lên nếu dầu điều chỉnh mạnh còn nếu dầu tiếp tục tăng mạnh chúng ta ngồi chờ thôi chúng ta lưu ý là không phải lúc nào chúng ta vào được lệnh đâu nhá khó đấy vì có những lúc chúng ta không vào lệnh có những lúc chúng ta ngồi ngoài ngồi ngoài xem thì chúng ta không được tiền ít nhất chúng ta không mất tiền đấy còn nếu dầu đây test trở về có xu hướng test M200 đấy, vùng 90 92 chúng ta mua lên không thôi vì dầu vẫn hoàn toàn trong chen lên chưa có dấu hiệu báo đỉnh nên nó sẽ rất là khó khó kiếm điểm vào tuy nhiên khi mà nó đang tăng tốc sốc thì khó nói đó là đối với ma dầu dầu thì chúng ta lưu ý chiến lược của dầu nhé chúng ta có mua lên có bán xuống nhưng bán xuống chúng ta phải canh vùng đỉnh cũ nếu dầu test được vùng đỉnh cũ thì chúng ta bán còn mua lên chúng ta sẽ có hai vùng một là vùng 100 khi test MA50 99 100 hoặc hai là test M200 đây là hai khu vực chúng ta mua lên đối với BTC thì chiến lược tuần trước vẫn tiếp tục áp dụng nhá chúng ta vẫn canh bán quanh 46 cộng trừ đấy canh mua quanh 3334 mua 3334 dừng lỗ 32 còn ờ, bán quanh 46 cộng trừ thì dừng lỗ 47 475 thế thôi còn chốt lời chúng ta cứ lấy điểm cân bằng thôi 40.000 đấy mua chúng ta chốt ở 40.000 và bán chúng ta chốt ở 40.000 thế thôi điều này là điều rất bình thường BTC nó đang ở xu hướng sideways chưa có xu hướng mạnh đâu đối với chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ thì tôi kỳ vọng tuần này sẽ phục hồi còn phục hồi do tin tức gì thì tôi cũng chưa biết đấy nhưng cá nhân tôi xét theo kỹ thuật, góc độ kỹ thuật thì tôi kỳ vọng chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi về đâu đó quanh 35.000 cộng trừ đấy và mục tiêu tiếp theo sau đỉnh phục hồi nó sẽ xuống 31.000 như vậy đâu đó rơi 4.000 còn cắt lỗ thì các bạn có thể cắt lỗ ngắn nhất là 35.500 còn chuẩn thì là 359 đấy các bạn sẽ phân bố độ rủi ro của mình để các bạn chấp nhận đó. 35 năm thì có thể bị hit top lot one tất nhiên là xác suất thấp nó phải đến 80% là không bị top lot one còn 359 thì chắc hơn điểm cắt lỗ chuẩn phải là 359 tức là vượt cái đỉnh hồi của sóng trước thì mới là chính thức vượt còn khi nó vẫn thấp hơn đỉnh hồi sóng trước thì ừ, nó có thể break out trên giả là bình thường nhưng xu hướng chung của nó thì sẽ xuống thôi các bạn nhìn giao cắt vàng sắp xuất hiện rồi test lại MA200 lần này kéo ngược xuống là giao cắt vàng trên Dow Jones sẽ xuất hiện thôi và kỳ vọng thì 31.000 tất nhiên các bạn cũng sẽ không chốt được luôn trong tuần đâu nhé. Bởi vì chúng ta nhìn này, à, ngày 24 tháng 1 thì Dow Jones xuống thấp nhất này. 33.100, 24 tháng 2 thì 32.200. À, Đấy. Do vậy để 31 tháng uh, à, 31.000 thì đâu đó nó cũng phải rơi vào 24 tháng 3. hai tuần nữa, hơn hai tuần nữa chứ cũng không chốt lời ngay đâu nói chung là Dow Jones đang đi khá nhịp nhàng trong cái kênh giá giảm và kênh giá giảm chúng ta cứ canh test cạnh trên bán xuống thôi các điểm trà à, tạo đỉnh tạo đáy cách nhau khá là đều đấy tạo đỉnh uh, mùng 5 tháng 1 này đấy, tạo đỉnh uh, mùng 9 tháng 2 này cách nhau khá là đều đỉnh đáy cách nhau một tháng hơn một tháng khá là đều nhau không thay đổi nhiều nói chung là đang đi rất chuẩn theo kỹ thuật thì có lẽ Dow Jones đang rất là mượt chúng ta nên đưa Dow Jones vào một trong những mã ưu tiên giao dịch còn mua lên thì không nhá tôi không khuyến nghị mua lên đối với Nasdaq thì sao Nasdaq thì cũng tương tự Dow Jones thôi đấy à, Nasdaq thì chúng ta giao cắt vàng xuất hiện rồi nên điểm của chúng ta khá dễ bán thôi ừ, test lại quanh giao cắt vàng chúng ta bán thôi nhá khu vực 151 152 chúng ta bán chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 15.7 thế thôi chốt lời thì trước mắt chúng ta hướng về 13.1, xa hơn là 12.4 đấy nó ra khá là dễ giao dịch nói chung là chứng khoán giờ khá là dễ giao dịch xu hướng đao chen đã hình thành nên chúng ta cứ canh trên bán xuống thôi hồi lại là chúng ta bán thôi không vấn đề gì cả còn đối với các cặp tiền tệ thì chúng ta nhìn thấy DXY đang tăng rất là mạnh mẽ đây DXY sẽ tiếp tục tăng hướng đến test vùng 100 105 như vậy khi DI tăng mạnh thì đồng nghĩa việc USD mạnh và các cặp tiền tệ khác xuống, xuống giá thôi. Do vậy xu hướng chính thì chúng ta sẽ canh là mua lên với USD và bán các cặp tiền tệ khác. À, euro đây, euro thì ờ, phá đáy rồi, đứt xích rồi. Có lẽ là euro chúng ta canh hồi lên phục hồi lên chúng ta bán thôi. Vấn đề là tuần tới cuộc họp chính sách của châu Âu ở đâu. Tôi nghĩ nếu cuộc họp chính sách châu Âu mà có đề cập đến việc tăng lãi suất vì euro cũng vẫn chưa tăng thì nó cũng chỉ gây ra đợt phục hồi thôi và chúng ta canh khi euro phục hồi chúng ta bán nhé bây giờ chúng ta sẽ canh bán euro khi nó test lại khu vực là quanh 1.1 130 cộng trừ 5 pip chúng ta dừng lỗ 50 pip 1.1180 còn chốt lời thì 200 pip nhé 1.1090 đáy cũ hôm trước rồi còn xa hơn nữa chúng ta có thể thả ra thả chốt lời ra thì cứ cầm nếu các bạn cầm dài thả chốt lời ra thế thôi mua lên thì tôi không khuyến nghị mua lên euro nhé đối với đồng bảng trên USD bảng trên USD thì uh, phá gáy cái chen tăng ngắn hạn rồi uh, chúng ta kỳ vọng lên test mà 200 chúng ta bán nó không test được như vậy bây giờ thì chiến lược tiếp theo đồng bảng chúng ta làm nào khó đúng không ạ nếu chúng ta sử dụng đến kỹ thuật dài hơn ạ thì chúng ta thấy đồng bảng cũng đang được hỗ trợ bởi M200 à, trên chát tuần do vậy có thể bảng sẽ test một cái đáy giả phá qua cái đáy lần trước 1.3170 test xuống một cái đáy giá co chân rất có thể đồng bảng tạm thời sideways như này vì chúng ta biết là đô la tăng giá uh, uh, Fed nâng lãi suất nhưng mà ngân hàng trung ương Anh đã nâng lãi suất rồi và kỳ vọng tháng 3 này ngân hàng trung ương Anh tiếp tục nâng lãi suất một lần nữa. Do vậy cái việc đồng bảng và USD nó sẽ ở trạng thái giằng co vì hai ông cùng nâng lãi suất nên hai ông sẽ cùng mạnh lên. Nên không biết là ông nào mạnh hơn anh ông nào đâu. Do vậy chúng ta cứ theo kỹ thuật chúng ta đánh thôi, sai thôi. Sai dừng lỗ chứ cũng không phải là sai thôi ạ. À. chúng ta sẽ canh mua đồng bảng nhé. Nếu tuần tới đồng bảng điều chỉnh xuống vùng 1.3120 1.3120 cộng trừ 5 pip nhé Đồng bảng chúng ta dừng lô 60 pip là 1.3060. Còn chốt lời chúng ta chốt lời 200 đến 300 pip nhá. 1.3300, 1.3400. Đấy là đồng bảng. Đối với đồng bảng trên yên. Bảng trên yên thì nó lại ra một xu thế sideways khá là dễ đánh rồi. Đây, hiện nay bảng trên yên đang bị khung cứng bởi khu vực là 149 lên đến 158 như vậy cứ xuống 149 chúng ta mua lên và lên 158 chúng ta bán xuống thế thôi chúng ta sẽ chốt lời cân bằng ở giữa là 153 xuống 149 chúng ta mua lên dừng lỗ ờ, uh, 60 pip bảng trên yên thì đang dao động biên độ khá là mạnh chúng ta phải dừng lỗ ít nhất là 60 pip 1484 thậm chí 1483 chốt lời ngắn nhất là 300 pip 152 thôi chốt 300 pip thôi không nên chốt dài hơn còn nếu đồng bảng trên yên quay lên một năm giá chúng ta bán cũng dừng lỗ 6 pip và chốt là 300 pip rất là dễ nói chung bảng trên yên đang đi sideways rất là dễ đánh luôn đấy với điều kiện test lên chúng ta bán xuống chúng ta mua còn nếu nó đứng im thì chúng ta cũng ngồi xem thôi đối USD trên yên Nhật USD trên Yên Nhật thì vẫn đang ở trend đi lên. Tuy nhiên có một điểm đặc biệt là này. Tuần qua thì USD tăng rất mạnh. Nhưng mà USD trên Yên Nhật không lên giá. Do vậy tôi nghi ngờ cái việc tăng giá trong cái trend này nó đang dần đi đến cái hồi kết thúc. Do vậy USD trên Yên Nhật tạm thời vì nó bị đi sideways. Biên độ hẹp và cái trend tăng của nó không chắc chắn. Do vậy chúng ta không giao dịch cặp này nhé. Cặp này chúng ta không giao dịch. AU AUD trên USD thì AUD trên USD lại bứt phá rất là mạnh đấy bứt phá vượt cả M200 rồi như vậy thì AUD này chúng ta sẽ canh điều chỉnh xuống mua lên thôi hiện nay AUD khi nó bứt phá đường viền cổ ở vùng 0.7275 thì nó đang hình thành cái mô hình hai đáy và ngắn hạn target mô hình hai đáy thì nó sẽ lên đến vùng là 0.75 55 như vậy thì đối đồng AU này chúng ta sẽ canh mua lên nhé nếu nó test trở lại đường viền cổ còn không test thì thôi hiện nay đồng AU trên USD này nó đang là 0.7375 như vậy nó sẽ test đường viền cổ khi nó điều chỉnh lại 100 pip 0.72 70 72 80 nếu điều chỉnh trở lại 100 pip chúng ta sẽ mua lên nhá 0.72 72 80 72 70 đây chúng ta mua lên tại đây chúng ta dừng lỗ 50 pip là 0.7220 còn chốt lời hai chúng ta hướng đến cái target này thôi 0.7550 tức là chúng ta chốt lời tầm 270 pip hơi nhiều có lẽ chúng ta chốt lời 0.74 thôi chốt lời 220 pip thôi chứ chốt lời 370 pip thì chúng ta phải cầm trong tuần sau nữa tất nhiên là không loại trừ khả năng nếu nó bứt phá mạnh nhưng đi hết target của mô hình hai đáy này là nó phải lên lên trên này cơ test lại đỉnh cũ này cơ 0.7555 cơ thôi chúng ta chốt lời 220 pip thôi 0.7400 thế thôi còn dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ 50 ờ, pip nhé đối MAU đối đồng ờ, đô la Australia đô la Australia thì thôi chúng ta không không giao dịch đồng này thì như trước tôi vẫn nói những cái điểm test điểm chạm của nó không chuẩn kỹ thuật không chuẩn cho vậy đồng này chúng ta không giao dịch còn đối với chứng khoán Việt Nam chứng khoán Việt Nam thì tôi vẫn đang kỳ vọng chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục đi trong cái nêm này đấy nếu chứng khoán Việt Nam đi trong cái nêm này tôi kỳ vọng tuần tới khi chứng khoán Mỹ phục hồi chứng khoán Việt Nam sẽ có một đợt breakout đỉnh nhưng mà rất nhiều nhà đầu tư có lẽ sẽ xông vào khi break out đỉnh và lúc đó dòng tiền sẽ quần quận vào nhưng nó sẽ tạo đỉnh một cái đỉnh test ngay phía trên thôi à, đỉnh cũ là 1537 tôi kỳ vọng giá có thể test lên à, 1560 cộng trừ và sau đó sẽ đi xuống tức là break out giả bởi vì hiện nay nó đang tích lũy trong mô hình nêm và nêm tăng các bạn nên nhớ nêm tăng là giá sẽ break out xuống break out giảm hầu hết các trường hợp là như vậy Đấy. còn những trường hợp rất hiếm để nó breakout tăng tôi tôi không tin tưởng vào khả năng tăng tại sao thứ nhất là chúng ta biết là chứng khoán thế giới đồng pha xuống rồi sớm muộn chứng khoán Việt Nam cũng sẽ đi theo thứ hai là nền kinh tế Việt Nam chúng ta biết là cũng không mạnh như chúng ta tưởng tượng đâu chúng ta kỳ vọng là mở cửa nền kinh tế bình thường hóa kinh tế nhưng đây chúng ta nhìn này à, chúng ta tiếp tục vẫn bị tàn phá rất là mạnh mẽ bởi covid à, ờ, cái ờ, dịch bệnh của chúng ta tiếp tục leo thang chưa có dấu hiệu là lập đỉnh À, cái số ca nhiễm của chúng ta tăng rất mạnh được một cái à, rất là tốt đó là số ca tử vong của chúng ta rất là thấp chúng ta biết ạ à, năm trước khi dịch bùng phát ở Hồ Chí Minh một ngày chúng ta chỉ có trên dưới 10.000 ca nhiễm thôi nhưng chúng ta có những ngày số ca tử vong lên đến 2.000 ca còn hiện nay chúng ta có số ca nhiễm của chúng ta tăng gần 20 lần lên đến trăm bảy mấy ngàn ca mà số ca tử vong chúng ta chỉ còn 82 ngàn ca tức là số ca tử vong chúng ta rất là thấp số ca nhiễm thì tăng 15 lần trong khi số ca tử vong thì lại giảm 20 lần có thể nói là cái tỷ lệ tử vong này là tỷ lệ thấp chấp nhận được nói chung chúng ta không thể hy vọng nó biến mất được mà dần chúng ta sẽ là miễn nhiễm cộng đồng thôi khi có quá nhiều người lây nhiễm và hầu như ai cũng có virus trong người chỉ có những người là kháng thể mạnh thì nó không ờ, phát bệnh thôi thì chúng ta cũng phải chấp nhận sống chung với lũ thôi chúng ta phải coi cái việc uh, virus uh, covid này dần nó cũng giống như một uh, cái dịch bệnh ví dụ như dịch tả hoặc là dịch uh, cảm cúm hoặc dịch xuất xuất huyết chẳng hạn kiểu như vậy chứ chúng ta cũng không còn cách nào khác cả vẫn phải làm việc vẫn phải sống đúng không ạ và chúng ta chỉ hy vọng là cái biến thể này nó yếu dần đi cũng như kháng thể của chúng ta tăng dần lên và nó dần dần miễn nhiễm cộng đồng thế thôi bên cạnh đó nền kinh tế của chúng ta với việc cái uh, cuộc chiến Nga và Ukraine thì nó cũng đẩy cái giá nguyên liệu đầu vào hàng hóa tăng rất là mạnh mẽ. Đặc biệt chúng ta nhìn thấy đấy, dầu này, vàng này và các hàng hóa khác đây. Tăng rất là mạnh. Đây, chúng ta nhìn này, commodity này, trong vòng một năm này toàn tăng 75 này, 80% này, có những mặt hàng tăng đến à, như than này tăng 377% này và đặc biệt là khí ga này tăng đến hơn nghìn phần trăm này những mặt hàng này tăng như thế này thì chúng ta bảo làm sao mà nguyên liệu đầu vào tăng thì ắt đầu ra sẽ tăng và lạm phát chắc chắn xảy ra đấy lạm phát sẽ không chừa một nước nào hết chúng ta cứ lưu ý điều đó đấy chúng ta nhìn hầu hết này commodity không một mặt hàng nào mà không tăng chúng ta hiếm kiếm được những mặt hàng tăng dưới uh, ờ, 30% trong một năm. Như vậy là hiện nay tăng rất là mạnh mẽ. Đấy, chỉ số chung của các chỉ số index của hàng hóa này. CRB này 55% này, à, chỉ số kim loại này 36% này. Đấy, chỉ số năng lượng 66% này. Đó. Chúng ta nhìn hầu hết là các chỉ số hàng hóa tăng rất là mạnh mẽ. <laughs> và hàng hóa đầu vào mà tăng mạnh mẽ thì đương nhiên đầu ra tăng và lạm phát là không thể tránh khỏi ngay Việt Nam chúng ta chúng ta nhìn đơn cử như giá năng lượng này tăng 40 45% so với năm trước thì chúng ta biết là năng lượng đầu vào uh, nó ảnh hưởng đến rất nhiều ngành nghề từ vận tải đến uh, việc an sinh xã hội của người dân do vậy cái việc lạm phát thì chắc chắn sẽ tăng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn và nó sẽ gần như là nó bào mòn cái ờ, tiền tích lũy của người dân cũng như bào mòn cái tiền tích lũy của doanh nghiệp. Do vậy, sau 2 năm chống đỡ ông Covid, doanh nghiệp hiện nay yếu hơn rất là nhiều rồi. Mà lại cộng với giá nguyên liệu đầu vào tăng như thế này thì rõ ràng là cái việc nền uh, sản xuất sẽ bị đánh gục là bình thường. Do vậy, sớm muộn nó sẽ phản ánh vào thị trường tài chính thôi. Vì uh, bản chất là nền kinh tế thực là các doanh nghiệp uh, đang gồng gánh thị trường. Do vậy, cá nhân tôi đánh giá viên index của chúng ta nếu có tăng chỉ là tăng ngắn hạn đấy với tiềm lực nhà cái có lẽ dòng tiền ép không đang vào khi đang có người chấp nhận mua giá cao thì tại sao chúng ta phải bán xuống giá thấp thế thôi chứ còn việc để đẩy giá tăng mạnh lên thì tôi nghĩ không có cơ sở khó lắm bởi vì bây giờ là gì hầu hết các quý và các tổ chức lớn đều nhìn thấy khó khăn của nền kinh tế và thị trường chứng khoán do vậy họ đều muốn canh để thoát hàng đều muốn canh để bán để tăng tỷ trọng tiền mặt do vậy dòng tiền F0 gần như chỉ là uh, đàn gà vào để chịu trận thôi do vậy tôi nghĩ là giữ được chứng khoán Việt Nam ở cái vùng trên 1.500 này để phân phối hàng đã là quá tốt rồi đúng các tổ chức rồi nên họ sẽ tranh thủ bán thôi Đấy. và họ sẽ tận dụng những nhịp phục hồi của thế giới để kích thị trường lên để bán do vậy tôi tôi khuyến nghị là chúng ta thời điểm này không phải là thời điểm mua hàng nếu quý vị có hàng thì chúng ta nên canh ra tất nhiên là chúng ta có thể mua đối với một vài nhóm hàng hóa được hưởng lợi à, ví dụ như những nhóm năng lượng chẳng hạn hoặc là một nhóm vận tải chẳng hạn nhưng tôi nghĩ là những nhóm đó cũng tăng rất là mạnh rồi nên chúng ta phải cân nhắc từng mã một và phải giảm kỳ vọng lợi nhuận đi thế thôi còn uh, ờ, xua ngắn hạn thì tôi nghĩ vn index sẽ tiếp tục nhùng nhằng trên 1.500 để phân phối hàng trước khi chúng ta đồng pha với thế giới và chúng ta lưu ý nhé chứng khoán Việt Nam của chúng ta thì rất hay rất hay đảo chiều vào những cái dịp ờ, đó vào tầm tháng 3 tháng 4 chúng ta lưu ý nhé là lại lịch sử nhé chứng khoán Việt Nam của chúng ta thì có hai lần tạo đỉnh lớn và đều rơi vào tháng 3 và tháng 4 đấy thì chúng ta hết sức lưu ý hai tháng này năm 2018 thì chúng ta tạo đỉnh vào tháng 4 à, ờ, năm uh, ờ, 2007 thì chúng ta tạo đỉnh vào tháng 3 đó là hai cái đỉnh lớn nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam còn bây giờ cái đỉnh lớn này thì tạo đỉnh tháng nào chúng ta lưu ý tôi vẫn nghĩ nó sẽ vào tháng 3 và tháng 4 này thôi đấy nhiều khả năng là tháng 3 còn nếu muộn thì là tháng 4 do vậy chúng ta cũng hết sức lưu ý cẩn thận nói chung là thị trường ở đỉnh rồi thời gian phân phối cũng kéo rất dài rồi do vậy giờ là nó đảo chiều quay đầu lúc nào thôi chứ còn nền kinh tế chúng ta khỏe không chúng ta không thể tránh khỏi cái ờ, thác lũ này được hai năm nền kinh tế của chúng ta tăng trưởng rất là yếu rồi ở mức 2,5 với 2,9% đối với một nước đang phát triển thì đấy là một kết quả tồi tệ. Mặc dù là do dịch bệnh, nhưng dịch bệnh thì chúng ta tăng trưởng thế là tích cực, nhưng nếu xét trên bình diện chung bởi vì chúng ta đang là nước thu nhập thấp. Thu nhập thấp mà đi chậm thì là là chết rồi. Ok, đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường à, tuần từ ngày mùng 7 ờ, cho đến ngày 11 tháng 3 thì uh, hy vọng là với những cái phân tích trên sẽ cho góp cho quý vị góc nhìn nó và đưa ra những quyết định uh, giao dịch sáng suốt hơn thành công hơn chúng ta lưu ý nhé tuần tới chúng ta có khá nhiều sản phẩm để giao dịch Đấy, cậu vàng uh, dầu thì quan sát chờ điểm mua BTC thì tiếp tục giao dịch theo chiến lược cận trên cận dưới thôi Đấy. Dow Jones chứng khoán Nasdaq thì chúng ta canh bán thôi khi phục hồi Đấy. Các cặp tiền tệ chúng ta tuần này các cặp tiền tệ chúng ta cũng có khá nhiều cặp mà chúng ta có thể chờ đợi được. À, đồng euro này, đồng bảng này, bảng thì có bảng trên U, bảng trên Yên này, đồng uh, ờ, AU này, ờ, đô la Australia này. Nói chung là tuần tới uh, cơ hội giao dịch sẽ mở giải đều trên hầu hết các sản phẩm. Chứ chúng ta các sản phẩm FX hai tuần qua tôi đều khuyến nghị quý vị là không có điểm vào đấy. Nhưng mà tuần tới thì lại có khá nhiều cặp có điểm vào, 4 cặp cơ, 4 trên 7 cặp chính. Nói chung là tuần tới có lẽ sẽ là một tuần chúng ta vào được khá là nhiều lệnh. Thì chúc quý vị sẽ có một tuần ờ, giao dịch thành công.